trồng trái vụ giống là giống dưa lông hữu với diện tích là 5 xào tốc bộ bằng 1.800 mét vuông ngày trồng ở đây là ngày mùng 7 tháng 4 năm 2020 âm lịch thu hoạch ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5 năm 2020 và ở đây là cái địa chỉ ở thôn Trung Thành, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh với một địa chỉ rất quen thuộc là của nhà bà Nguyễn Thị Lưng ở thôn Trung Thành, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ờ, một não lông chi điền rất giỏi về trồng dưa lê dưa hấu cũng như là các cây rau bầu và ngày và sau đây thì chúng ta đến à, gặp chủ trang trại à, vâng thưa bà bà có thể cho biết cái dự đoán năng suất ở đây à, trên một cái ruộng dưa lê trái vụ với giống nông hữu này là khoảng là bao nhiêu à, tạ trên một xào ạ vâng ạ thưa bà con tất cả chị em là tôi trồng dưa trái vụ là cũng đạt 7 tấn đã vâng nói to lên một chút ạ vâng trên một sạc vâng và bà có thể cho biết là vụ này là bà từ đầu vụ đến giờ từ chính vụ đến giờ bà đã trồng được mấy lứa dưa như này rồi ạ tôi ờ, từ lúc mà chính vụ thu đến bây giờ lứa này là lứa thứ ba rồi đấy ạ lứa thứ ba ừ. vâng vâng tôi ờ, tại vì tôi là ờ, già rồi có tuổi mà tôi chỉ trồng năm xào cũng bảy xào một thôi dưa thế là cứ lên thiên độ khoảng 10 ngày tháng tôi lại chịu vâng thế là nó nhanh có tiền tiêu <laughs> Thưa các bạn là dưa trái vụ thì không được như là dưa chính vụ Nhưng để cho các bạn biết rằng trọng lượng của những quả dưa to nhất Thì sau đây chúng tôi cân quả dưa lên cho các bạn xem xem là trọng lượng là bao nhiêu các bạn nhé Đây Đây, chúng tôi cân ba quả các bạn nhé Các bạn này, đây ba quả đây đề nghị máy quay gần vào đây ba quả là hai cân ba quả dưa này là hai cân đấy nhưng mà có những quả đỉnh điểm là tới ờ, khoảng một cân hai nhưng mà đây thì ờ, ờ, chủ vườn đã biếu người ta rồi đấy ba quả là hai cân thế vậy là trọng lượng của những quả to nó khoảng rơi vào khoảng độ 7 tám lạng trên một quả dưa như thế này đấy. đây các bạn này đấy, màu mã dưa rất là đẹp vàng dưa trắng vàng à, nhìn quả dưa nó rất là khô và sau đây thì chúng tôi có thể bổ quả dưa ra để các bạn xem nhưng quả dưa này ruột nó đặc như nào nhé Đây các bạn này Đây mình có thể soi ra ánh sáng để cho thấy này Đây Quả dưa sau khi bổ ra rất là cui rất là dày hạt ít nó đặc quả dưa vàng ương cái cái cái phần này nó vàng các bạn này ui thơm lắm thơm nước nở luôn rất là thơm các bạn này đấy đấy nhìn quả dưa nó rất là bắt mắt rất là ngon và sau đây sẽ cắt thử mong mời bà lộc mời à, à, chủ à, dưa đi các bạn dừng tay để ăn dưa nhé ở trong lúc này thì tranh thủ phỏng vấn bà Nguyễn Thị Bích con thưa bà Nguyễn Thị Bích, à, mình thử dưa bà này, cái dưa này bà sẽ mang về đâu ạ? Mang đi Hà Nội. Bán ở chợ nào? Bán ở chợ Long Biên này ạ. Vâng. Và cái dưa này sẽ được bán ra là bao nhiêu? 20 nghìn. Bạn ơi, bạn nào muốn mua 08333726 vâng. à, Các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của chủ vườn dưa đây Để ờ, các bạn liên hệ nhé Là số điện thoại của Bậc Bích là 032 8833 726 để các bạn à, liên hệ mua dưa dùng quân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang và khẳng định nha. Dưa ngon thật đấy. Ngọt là... vàng thơm luôn, ăn ngon lắm. Là dưa này là dưa sạch Ui dồi, ngon quá. Ngon quá. Mời chị em ăn đi. Bốn dưa và đã khen như này thì ờ, các bạn ờ, không phải suy nghĩ gì các bạn nhé. Tất nhiên rồi, chúng tôi đi mua là chỗ cũng phải chọn những dưa ngon nên tôi mới mua. Là tôi đi cân dưa cũng rất nhiều chỗ, nhiều lơi. mà thực tế là quả dưa đây nhà bà lừng thì có thể là do cách chăm bón nên là nó cũng có cái chất ngọt khác với so những vườn dưa khác ngọt hơn nhìn miếng dưa rất là hấp dẫn các bạn ạ đây củi vàng nhé củi vàng rất là ngon như này xin các các bạn nhé nhà vào mừng hôm nay không có cái giấy ngọt xuất sắc luôn các bạn ạ thơm thơm phức ngọt xuất sắc luôn ăn xong mình cảm giác như là có chút mật nó dính ở trên trên mép các bạn ạ đến ờ, đến đây đi tỏ đến ờ, nhặt đóng gần xong rồi chị quên bố mất bảy làm tuyệt vời tuyệt vời Vâng thưa bà, bà có thể cho biết là cái quy trình uh, trồng dưa lê trái vụ thì uh, có gì khác so với thì ờ, trồng dưa lê chính vụ ạ? Thưa bà con là nếu mà trồng dưa trái vụ thì không khác với dưa chính vụ nó có khăn cái dưa trái vụ này thì bao giờ nó cũng bệnh hơn. Đấy thì dưa chính vụ nó ít sâu bệnh hơn. Và cái dưa chính vụ thì này phải dùng 6 7 lần không thực bản chứng Nếu mà chính phủ chế 5 lần thôi nhưng mà chính phủ trái thì ba ba có thể cho biết cái quy trình bón phân chăm sóc ngay từ đầu gặp nghèo. Trước tiên ấy là tôi rất mười cân phân rắc đào ra đất xong ờ, thay thay đào lên xong bắt đầu làm lúa làm lúa đục đục lỗ vâng. xong tôi ngoáy hố vâng. ngoáy hố cho hơi hơi sâu sâu xuống độ khoảng tầm ba bốn phân thế là tôi tưới nước vào nó đặt hạt đặt hạt xong nước thật nhỏ sàng nhỏ ra để sàng lọc đất à. thậm thế một cái mầm là hạt của hạt phải có mầm giống như mầm mã xong mình đặt hạt vào cái hố đấy xong mình bỏ thêm một nhúm đất nhỏ nhỏ thôi cái đất đấy mình phải xài nhỏ xài nọ, xong mình phải đảo với một ít phân gà của mình ta, xong là đổ lên trên này sau hai ngày là dưa lỏng nở lên thì nếu mà dưa chín bụng thì không cần tưới nhưng mà dưa trái vụ như bây giờ nắng nóng thì nhiều. Ờ, nắng nóng nhiều nếu nó lở lên chỉ cần lở đội lên khoảng đất sau hai hôm đến ngày thứ hai tự nhiên là đất là tôi đã phải tưới nước nã rồi tưới à. để cho nó của gốc vâng, thì nắng ờ, nó không bị ờ, chết thấp vâng, còn nếu không tưới là nó hay bị chết thấp thế cho nên là trồng ờ, trái vụ này là phải chăm sóc kịp thời trông non kỹ hơn vâng cho nên là suốt ngày phải có mặt, mặt trên tủ dương dương mà kể cả chưa nắng thì tôi cũng phải ra để tưới nước cho kịp thời nếu mà để qua mà nắng nó đấy là đất nó nóng nhá vâng. cái cây dưa nó nhỏ như thì mới lên là nó nó chìm vào cái đất nó nóng là nó sẽ bị héo là sẽ thắt luôn cho nên là trồng trái mùa này là khó hơn mà sau khi nó lên được khoảng tầm hai lá ba lá mầm hai lá mầm là tôi phải bơm thuốc rồi bơm thuốc sau năm lá mầm là tôi phải tưới cái bơm cái sâm 100 lít nước tôi bơm khi mà dưa mới lở nhỏ đấy là tôi bơm cho dưa nhỏ là 100 lít nước là trong một à, xào đấy ờ. một xào bắc bộ các bạn nhé một xào bắc bộ 360 mét vuông sau khi ờ, đấy dưa dưa tầm 4 5 lá đây là tôi gửi dưa như thế này vâng nên là phải trồng dưa trái mùa là phải lăng trông đấy bây giờ dưa hôm nay là tôi chạy được vâng. được ba đợt này là đợt ba rồi đợt ba rồi mà tôi vẫn vâng. còn quả to này đấy mà dưa lê thường thường cũng chỉ chảy ba bốn đợt là hết là ba bốn đợt là hết đấy chứ không phải là đều đấy quả đấy là to vẫn nông nốc đấy các bạn này mà vẫn nông rất nhiều đấy. mãi còn ở sườn này còn có quả này chị em này đấy, mãi sườn này còn có quả này đấy rất là sai mà hôm nay chảy được ba rồi đấy những quả dưa này có thể để ba ngày sau là chảy được bốn nhưng những quả dưa này là có thể tôi chảy tới đợt năm luôn đấy mấy quả này bánh đây chỗ nào cũng có riêng rất là xa thế nên là mình dự tính ở đây là sẽ thu thêm mấy đợt nữa dự tính là ừ, thu thêm hai ba đợt nữa là hết à, vâng. còn những cái quả mà nó mới ra nhỏ nhỏ bé bé này thì ờ, không tính còn ba là nhiều nữa mà thật vâng. là tiếp tục ở cái phần chăm sóc thì ờ, đây này ví dụ như là ra quả như này thì còn không tính nhé những cái quả bé ờ, xíu bằng cái đầu xíu mới ờ, tay ngón tay mới ra đấy chân ngón tay thì thôi phải không ạ ừ. đây những quả ấy này ăn thêm cái quả này tính quả này vẫn đậu đậu mà vâng, đậu rồi đây các bạn này đã thu được ờ, ba bốn nứa rồi nhưng mà vẫn còn vẫn còn những quả như này những quả như thế này những cái quả bé bé như thế này đây ba còn nhiều lứa mà đây những quả này thì chắc vài hôm nữa được thu rồi quả đấy ba nữa được thu mà đấy riêng hôm nay tôi thu được ba rồi mà chị em trông ruộng dưa có như là ruộng dưa mới chảy đợt đầu không không một tí lá màu vàng nào luôn rất là đẹp mà đúng dưa ở trên bờ đấy cả mấy tấn dưa luôn rất đẹp dưa ở chỗ này tôi chỉ gồm có độ khoảng tầm năm thảo thôi năm thảo ừ. và tiếp tục ở cái quy trình à, chăm sóc thì khi mà cây lên được uh, năm lá thì bà dùng cái phân xinic này bà phun phải không ạ? vâng. phun trong một sàng trong thế và sau đó thì ờ, bà có dùng thêm cái ờ, NPK đầu trâu gì không có, có loại gì không? sau khi đấy là tôi cái lúc mà đưa tầm năm lá đấy bốn năm lá đây là tôi ờ, hòa cho hai cân đầu trâu tưới trên mặt xào mà tôi chỉ tưới có một lần đấy thôi vâng. dưa riêng dưa lê này là chỉ 12 cân phân trên mặt xào mà còn tốt như này nếu mà anh nào mà tưới 15 17 cân là không được thu tại à, nó tốt quá không có vâng. quả bốc lên lá nhiều lốp bốc lên lá hết vâng. Đấy thế còn à, sau khi mà dưa tốt rồi thì tôi à, vẫn cứ bơm cái loại này cùng mấy à, cộng thêm mấy thuốc sâu á vâng. à, thêm một ít thuốc sâu nữa vào thực vật vào thì độ khoảng 5 ngày à, bơm một lần cứ quy trình thế 5 ngày bơm đều trên tán lá một lần cho nên là cái lá dưa của tôi bây giờ rất là to mà dày đây này lá xanh dày lá đấy, đấy. rất là to lá đấy chị em nhìn xem lá dưa to mà dày đấy cho nên là đều đẹp lắm dưa đẹp lắm đây các bạn này lá đây. tại thời điểm mà thu được nhiều lứa rồi nhưng lá vẫn đẹp như này nói chung là đấy. trồng trái mùa này là phải lúc nào cũng phải săn sóc trên trên vùng dưa đấy trong rất là trong trẻo đằng trước như đằng sau mặt trên như mặt dưới mặt trên mặt dưới lá đều đẹp như này đấy. còn cái có một số bạn thắc mắc ở trên mạng là uh, lá bị vàng nhưng mà à, chúng tôi cũng giải thích với các bạn là lá đây là vàng là do dùng phân xịt nó hơi có màu xanh nõn chuối chứ không phải là vàng hỏng đâu các bạn nhé không phải hỏng và những cái lá như thế này thì khi nó mà dưa về già thì nó bị ờ, thì nó thế vâng già rồi mà khi mà dưa nó về già rồi mà quả Đấy nó sai chính như này thì, thì những cái lá gốc này nó phải buộc nó phải chết đi nó chuyển màu vàng nó chết đi để nó nhường dinh dưỡng để nuôi cho, cho nuôi, nuôi quả và nuôi lá mới Đấy. Vâng. và thứ ba lưng làm ở trong quá trình mà từ lúc báo hoa cho đến lúc mà được chuẩn bị thu hoạch thì bà dùng bao nhiêu lần cái ờ, phân Sinic tú 300g để phun trên một sào dưa từ lúc có hoa mà đến lúc thu hoạch thì ờ, tôi cứ dùng 5 ngày một lần bơm thì bơm sau khi ờ, dưa mà sắp thu hoạch thì sau độ khoảng tầm 10 ngày là sau là tôi không có bơm gì nữa. Vâng. Nhưng mà từ giai đoạn báo hoa cho đến lúc mà thu hoạch thì bà bơm bao nhiêu lần cái phân xin này? Khoảng tầm chắc độ khoảng tầm 10 lần. Khoảng 10 lần. Vâng. là... tôi bơm cái phân chín này cùng cộng với ờ, cách một đợt thì tôi lại bơm cùng cộng với ờ, thuốc sâu. À, cách một đợt thì thuốc sâu. qua một đợt thì tức là 10 ngày sau nói đơn giản là 10 ngày sau lại bơm thuốc sâu một lần. Còn cái thuốc này là tôi 5 ngày sau tôi lại bơm Vâng. Thế và trong quá trình đó thì mình không dùng thêm một chút NPK nào đúng không ạ? Không, chỉ cần vâng. thêm hai cân đầu trâu vâng. để tưới gửi nó mới lên thôi. Vâng. Các bạn ơi, um, có một số bạn thắc mắc rằng uh, dùng phân thường thì vẫn cho quả sai và uh, chất lượng uh, dưa ngon chứ đâu phải là dùng phân Silic nhưng mà chúng tôi khẳng định với các bạn là như này bởi vì bà lần đây là chúng tôi đã quay những cái clip từ năm 2015 cho đến nay qua rất nhiều vụ rồi và khẳng định rằng nếu như ta chỉ dùng phân NPK là phân đa lượng mà ta bón dưa thôi bón vào khuôn tưới thôi thì khẳng định với các bạn là chất lượng là cái lá không bao giờ được đẹp như thế này vâng. Đấy, không bao giờ đẹp như thế này mà nó rất chi là gây gây nhiều cái bệnh mà vấn trắng và cuộn vôi vâng. đấy là nó sinh ra cái bệnh thối lãi nhiều hơn à. đây của nhà tôi là tôi không biết nhưng mà các chị em nói thế nhưng thực ra là tôi cũng như vậy như vậy tôi bơm đều trên tán lá cho nên lá tôi bây giờ vẫn xanh mà cây ăn quả trồng ở nói chung cả kể cả cây lúa tôi cũng trồng trồng phân nắng thế cho nên